Chào các bạn, à, mình là Tiến ở cái kênh Biết Tiến Channel à, Bây giờ mình đang đứng ở cái khu Gây Lan Trên cái con đường Gây Lan này ở Singapore Thì cái khu vực này đó là có rất là nhiều người Việt Nam ở à, Ngay chỗ này đó, cái uh, lý do mình tới đây là tại vì mình muốn thử cái món cháo ếch Gây Lan mà Cái tiệm này đây Ok, ở Việt Nam mình thì cái món cháo ếch này nó rất là thịnh hành và mình ăn ở Việt Nam thì mình đã thấy nó ngon rồi nhưng mà mình không biết là ở đây nó sẽ ngon như thế nào ngay cái điểm gốc của nó cho nên là mình sẽ tới cái quán này để mình thử và mình review cho cả nhà nha rồi ừ, mình nói là hết đi ở đây nó có có à, cay và không cay cay và không cay xem riêng và đêm sẽ tính cho con nhà mình hai người ăn ba nếu nếu như từ ba đến bốn thì nó là hai rưỡi dạ vâng. ok mình bốn con luôn ha em ha bốn con rồi cay không cay vừa được không vừa. mình mình để vừa thôi ha cay mà cay vừa bốn con cây ít này cay vừa và cay nhiều à, cay vừa thì chắc không cay lắm là đúng không cây vừa có nghĩa là nếu như ai ăn được cay thì mình sẽ cảm em sao cây vừa cây, cây vừa đi rồi cây vừa đi ha rồi bốn con rồi phần hai người hai người ăn cháo à rồi hai người cháo cái món gì không ạ có cá muối nướng này mực xào tôm nướng anh nghĩ là ăn, ăn cháo, cháo thôi rồi uh, xong mình thử những món khác nữa nếu mà mình muốn thêm ớt thì mình có thể chưa thêm đúng không okay, rồi rồi vậy trước mắt cho bốn con nữa ha nước uống nước gì ạ à? à, nước nước gì ở đây nước không? dừa nước mía coca tẩy úp trà xanh gạo nấu rồi ờ, nước cóc à ok các xã thì sao ba cúc cái này nước cái đường nước tắc là cái nước ờ, Algeria này cái, cái nước này gọi là nước nước này không có mỗi cái này không có còn lại có hết còn okay. cái này là nước mía mía củ năng có nước mía này hả yeah. Dạ. mía, mía củ năng như mía rau mía okay. củ ok thôi cho mình ice jelly with honey làm okay. okay. hai cái nước mía này sẽ là hai đô còn nước ice jelly này là ba đô một mía của ice jelly rồi rồi cảm mình đây cả nhà uh, mình uh, mình mới order xong rồi thì mình order là bốn con ớt nếu mà 3 đến 4 con ớt thì sẽ được giảm 2 đô đúng không cho nên là nếu mà hai người thì ăn khoảng ba bốn con ớt thì mình order luôn bốn con ớt và mình order một cái nước đó là nước mía nè với lại nước chanh mà có mật ong kia à, thì nó có những cái độ cay như là không cay không cay hay là cay vừa cay nhiều thì uh, người nào mà biết ăn cay thì cay vừa là sẽ ngon còn cay nhiều chắc là rất là cay cho nên là mình uh, mình không nghĩ mình biết ăn cay nhiều nhưng mà mình cũng ăn cay được đôi chút bởi vậy mình để là cay vừa thì uh, để cái món ăn nó ra rồi uh, mình uh, xem như thế nào nha cả nhà rồi cả nhà, bây giờ là cái món cháo ếch nó đã ra rồi Mình sẽ thử và mình review cho cả nhà nha Thì uh, món cháo ếch nó gồm hai phần Một phần là cái uh, cái uh, tô cháo ở đây okay. Thì trong tô cháo uh, mình thấy là nó có hành nè Và cháo thôi cũng không có gì uh, cần phải review nhiều nhưng mà mình sẽ tập trung vô cái phần ớt ở đây ớt đây thì uh, mình nhìn sơ ra thì cũng giống như là cái cháo ớt ở Việt Nam của mình cũng là cái nước sauce màu đen và thịt ớt cũng được cắt ra thành từng à, phần nhỏ như thế này ok mình cũng thấy ớt nữa khi mà nhìn thấy ớt là bắt đầu là chảy nước miếng rồi <laughs> ok à, phản xạ tự nhiên thôi rồi bây giờ à, đây là bốn con ớt à, mình sẽ múc một phần cháo trước nha ok ok đây là phần cháo rồi giờ mình sẽ thử một cái phần ếch nữa ếch này để mình, à, mình lấy cái đùi cho nó dễ à, ăn nó không có xương đó ok rồi bây giờ mình sẽ thử trước một cái à, miếng nước sốt coi nó như thế nào cái mùi thì nó cũng thơm nhưng mà nó có vẻ là cay á mình nghe cái mùi ớt ở trong đây nè rất là ngọt và ngon cả nhà ngon hơn là ở Việt Nam mình ăn rồi và không có cay lắm nó hơi the the thôi chứ nó không có cay mà nó không có nó nó nó the nó cay chút nhưng mà nó không có ở trong cái người của mình lâu nó sẽ hết cho nên là rất là dễ chịu và mình ăn với lại miếng cháo nha cả nhà uhm. khi có cháo vô á thì nó làm cho cái vị nó lạc đi mình đó thì mình hay ăn mặn cho nên là mình thích ăn cái súp không nhưng mà có cháo thì nó bị lạc hơn chút ok bây giờ mình thử miếng ớt nha ớt ở đây á nó không có dai như là ở Việt Nam mình nó rất là mềm đó cả nhà thấy không nó rất là mềm cực kỳ mềm luôn đó ok nè Cả nhà thấy không? Nó rất là mềm Rồi ok, mình thử nha Nó mềm và nó rất là ngọt Tuyệt vời lắm cả nhà Alright, thôi uh, bây giờ là mình uh, sẽ ăn hết cái phần cháo này như vậy là mình đã ăn ờ, xong cái món cháo ếch ngay đúng gốc của nó ở Singapore rồi Rất là ngon nha, nếu có dịp thì các bạn nhớ đến đây dùng thử Ờ, video này đã hết rồi nếu uh, các bạn thích thì hãy like share comment và đặc biệt là đừng quên đăng ký kênh mít tiếng của mình bye các bạn hẹn các bạn ở những video sau